ngoáy có biết cách đổ ra không nào đây bà bảo bà bảo rồi chặt đấy đây là bà lấy không bà lấy nhá rồi thế à bà đi à bà bà bà à ว่า có quên mất bạn này rồi thôi ta bóng lên tay. Cứ kim cứng cái đầu cứng rồi cả. Úi rồi ôi Úi rồi ôi, hóa ra là người gửi để ra uống cơm à? Ừ Bố ngoài ăn cơm được à? tập trung vào cái đồ chơi nào con đi chơi rồi rồi không xong đấy nữa nhá không biết là nghi tức nào à lại tay đấy à ừ, đúng rồi tay này mới là tay phải giỏi quá uh, trong sóng quay đường và bà làm